À, chào mừng các bạn quay lại kênh Thành TV thì uh, hôm nay theo yêu cầu bạn Ngô Hằng Tuấn mình sẽ giới thiệu à, cách làm cái cái hộp cái ngăn lắng này của mình cái này cũng không phải ngăn lắng nó là ngăn lọc thô thôi uh, bình thường thì người ta sẽ làm một cái ngăn một cái thùng lắng khá là bự để lắng hết phần sau đó sẽ đưa đi qua phần lọc tinh thì uh, do nhà mình diện tích khá là nhỏ mình đặt cái thùng lắng thì nó khá là mất thẩm mỹ nên là mình đã nghiên cứu làm cái cái hộp lọc này thì cái hộp lọc này á, là nó sẽ gồm các cái phần sau thứ nhất là bạn phải chia nước ra chứ nếu để nước mà nó chạy thẳng vào trong thùng lọc á, thì nó sẽ chỉ tập trung tập trung vào một chỗ thôi đó à, cái này mình chia này đó. thì nước nó sẽ chỉ tập trung vào một chỗ thôi và nó sẽ cái phân nó sẽ bị đè lấy nó tắt lên cái phần mà phần mà nó thấm xuống ấy, thì nó sẽ tắt lại một cái loạt phân làm cho nó không xuống được nên là giờ mình đã làm một cái đồ chia nước u này để chia ra thì cái nước nó sẽ chia đều hơn nó thấm xuống đây sẽ dễ hơn à, mình sẽ tách cái hệ thống lọc này và mình à, mở ra giới thiệu từng cái phần để cho nếu bạn nào mà muốn làm thì có thể làm giống như cách của mình ha mình thấy khá hiệu quả đây là sau 2 tuần mình không có dọn nó nè nó cũng chưa có chèn. mình thấy nước nó còn khá đầy nó có thể để được mình thấy để được khá lâu á và cái nước xuống dưới cái ừ, lọc tinh đó, cũng khá là trong chứ không có dơ đó và nước bể cá khá là trong rồi giờ mình sẽ mở cái thùng ờ, lọc ra để giới thiệu các bạn nhé các bạn chờ xíu rồi các ngắt điện này nè đó thì các bạn sẽ thấy là cái cái đồ chia nước nó sẽ như thế này nó là mình dùng bốn cái co một cái tê vô và nước từ dưới bể nó lên này lên thẳng này ống phi 21 lên đây và qua cái tê qua cái chia nước 4 này thì ở mỗi cái vành bên trong mình đều cắt nó cắt nó để cho nước nó qua đây nó sẽ chia đều này nó chia đều qua bốn cạnh thì sẽ thấm xuống là thế đó thì cái cái tấm lưới lọc này, đó cái khi các bạn mua các bạn có thể ra tiệm cá hỏi cái cái loại lưới lọc như này lưới này giặt được giặt được là khi mà các bạn à, à, lấy vòi các bác các bạn phun vô xong bạn dùng chân bạn đẹp á, thì những cái phần mà nó bám đây nó sẽ tách nó sẽ tự rớt ra ngoài hết đó còn những cái phân to nó sẽ được giữ lại ở cái lưới cước này sau nó sẽ thấm sâu xuống đó thì qua lớp đầu tiên lớp lọc đầu tiên đây mình tháo cái này ra luôn thì vệ sinh rất là dễ khi vệ sinh thì chỉ cần nhấc nguyên cái thùng ra thôi mình rút nguyên cái thùng này ra thấy không đó thì nó sẽ như thế này đây hệ thống lọc mình ở dưới còn cái thùng lọc đây thùng lắng đây mà thử các bạn nhé qua cái lớp đầu tiên á, thì cái phân thô nó sẽ được giữ lại đó. sau đó nó sẽ xuống dưới cái lớp thứ hai cái thứ hai là lớp mút than hoạt tính thì nó vừa có tác dụng là giữ lại cái phân thấy rất nhiều phân dưới trên này nè đó thì ngoài tác dụng giữ lại phân á, nó còn có tác dụng là giảm độc trong ờ, nước nữa than hoạt tính nó có khả năng khử độc rất là tốt đó. nó giảm được cái cái độc do cái ammoniac của cá nó thải ra đó thì đây là một lớp nè một lớp than hoạt tính nè xong xuống dưới một lớp nữa ha đó cái chất phân bệnh này nó bám ở đây Đấy rồi tí nữa mình sẽ thử cho các bạn là mình sẽ vệ sinh nó như thế nào nhé rất là đơn giản chỉ 10 phút thôi là nó sẽ nó sẽ sạch hết à, đây rồi xong ở dưới này thấy dưới này là mình dùng khoan để mình đục cái cái thau thôi ra là những cái lỗ tại vì cái miếng mút này nó khá là bự đó, nó khá là bự nó, nó che được lên đây thì phân nước nó sẽ không có tự động chạy trực tiếp qua cái lỗ này mà nó sẽ phải qua cái cái mút này đó mức than hoạt tính này còn vệ sinh thì dễ lắm vệ sinh này mình vệ sinh cho các bạn coi nha đó này. đây là toàn bộ đồ cần vệ sinh rồi các bạn chờ chút mình sẽ lấy nước mình bày các bạn vệ sinh rồi giờ mình sẽ thử vệ sinh cho bạn coi nha thì bạn chỉ cần có cái vòi có áp mà thôi một cái đầu có áp về bạn xịt nó thôi thì mở nước ra này đó sau đó các bạn dậm lên thôi cái này mình có một tay nên hơi hơi khó đó các bạn cho đây thì cái đống suốt mút này các bạn vệ sinh trong vòng 10 phút là xong như thầy tôi một xíu nhé đưa lên đạp ờ, chất bẩn nó xịt ra đạp gấp 4 gấp 8 mà rất là dễ vệ sinh luôn và cái vòi cáp này mà sụt vào miếng lưới á, nó cứ sôi bung ra hết cái đầu cáp này mình mua khoảng ờ, nhớ 30k thôi là xong đó thì đây là cách mình vệ sinh nó đó, khá đơn giản chắc tầm 10 phút thôi à. rồi sau 10 phút mình à, vệ sinh thì nó đã sạch bon hết rồi bây giờ mình chỉ việc ráp nó lại thôi thì mình sẽ ráp lại làm hai tầng mút Đấy. tầng đây Đấy. thêm vô thôi đồ vô bít lại những cái cái, cái, hở nước nó xuống để nó không có xuống dưới được đó, vậy là xong đó. rồi sau đó mình cho này lên thôi cho tấm bút thứ hai lên đó. rồi cho mấy cái ồ này quên chưa vệ sinh chỗ này kệ nó không sao hết đấy đẹp đẹp đẹp thiếu một tấm à sau đó mình thêm cái tấm bút này lên thôi rồi còn ở trên này là để chặn không cho nước từ cái đồ chia nó bắn ra ngoài rồi xong đó, giờ là chỉ việc đưa lên và sử dụng lại đó, thì các bạn làm à, vệ sinh cái này á cái này là do mình làm demo cho bạn à, Ngô Hoàng Tuấn coi để bạn Ngô Hoàng Tuấn biết là ờ, nó có nội dung gì với vệ sinh như thế nào còn các bạn à, vệ sinh cái hộp này á, chỉ khi nào mà nước nó tràn nước nó dâng tới đây các bạn hãng vệ sinh nhé còn không không cần vệ sinh đâu mất công ok bên này cái chậu mình nuôi vi sinh á mình mới đổ vô bổ sung thêm vi sinh cho hồ của mình thì cách nuôi vi sinh thì bữa trước mình có làm clip đấy nuôi vi sinh này cho hồ cá nó à, tại vì thường thì à, sau một tuần mình sẽ thay nước thì sau khi thay nước mình sẽ à, là thay khoảng 1 phần 3 bể thì lúc đó vi sinh nó hụt đi thì mình sẽ bổ sung thêm à, ok rồi giờ cắm điện vô là xài thôi rất là đơn giản đó nước nó lên rồi đó thấy không điện nước nó lên lại ừ. cái tấm lưới ở trên này nó làm cản không cho nước nó bắn lung tung thôi không gì hết bên dưới nó vẫn chạy bình thường thôi đó dưới nước nó vẫn chảy. rồi clip đến đây thôi nếu bạn thích video của mình thì nhớ like subscribe cho kênh của mình nhé cảm ơn bạn rất nhiều à, nếu các bạn có yêu cầu gì về hướng dẫn thêm về nuôi cá thì có thể add comment mình sẽ làm clip à, cảm ơn các bạn rất nhiều